Ok hello, à, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Tiếng So Kèo cùng với kênh Tiếng Bóng Đá nha anh em Thì trong cái video lần này Tiến sẽ nhận định cũng như phân tích cho anh em một cái trận đấu muộn diễn ra vào tối ngày hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai đó chính là cái trận đấu giữa Everton với Newcastle nha anh em đó thì cái video đầu, đầu tiên này Tiến sẽ lên cho anh em trước cái trận đấu này thì chắc chắn với anh em là Tiến sẽ lên thêm hai ba cái video sẽ làm thêm các trận đấu như là Tottenham với MU nè đó hoặc là các trận đấu cúp như Fiorentina, cái Monaco hoặc là trận đấu sớm uh, giữa Lecce với Udinese đó cũng có thể là trận đấu giữa Southampton với Bournemouth luôn tại La Liga đó này nói chung thì sau trận đấu này tiến sẽ xem xét lại tất cả các trận đấu coi những trận nào được quan tâm nhất tiến sẽ lên video cho anh em tham khảo nhé còn lại anh em nào muốn lấy full hết tất cả mã kèo thì tất nhiên trên nhóm của tiến sẽ đẩy full hết đó đẩy vào nhóm của tiến thì hoàn toàn miễn phí và những anh em nào mà muốn có một cái trang để chơi đó muốn chơi trên trang muốn chơi nhiều mã kèo không bị mất like chơi qua thầu qua cò ấy thì tiếng nói một lần nữa anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online đấy hoặc là anh em phải có sử dụng ví momo thì chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho tiến qua số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link facebook telegram fanpage cùng với tiktok dưới cái phần mô tả trong video này đó anh em liên hệ một trong bốn cái đường link đó hoặc là liên hệ trực tiếp qua số Zalo Tiến sẽ trực tiếp hỗ trợ các anh em đăng ký cái tài khoản trên trang cũng như hướng dẫn cho anh em cách đặt cược các mã kèo trên trang nhé đó và sẽ đưa anh em vào nhóm lấy những mã kèo chuẩn nhất chứ giờ bóng lăn luôn ok thì quay trở lại video lần này Tiến sẽ nói về cái trận đấu giữa Everton với Newcastle trước cho anh em tham khảo nhé đây thì trước khi mà nhận định phân tích về trận đấu này cũng như đưa lên những cái sự lựa chọn mà nó ok nhất để cho anh em có thể kiếm cơm gạo ấy thì anh em nhớ để lại cho tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiến bóng đá cùng với kênh tiến sâu kèo nha anh em ok thì uh, Ồ, trước tiên trước tiên thì tiến sẽ cho anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo mình cái đã đưa ra này đây hiện tại thì nhà cái đã đưa ra mức kèo là đội khách Newcastle chấp đội chủ nhà Everton với mức chấp là 0.75 đó ở ngay cái mức là cả chặn nha anh em và ở ngay trong hiệp 1 thì Newcastle cũng sẽ chấp đội khách uh, uh, Everton với mức chấp là 0.25 ở ngay trong hiệp 1 đấy còn về mức tài xỉu của trận đấu này đó chính là 2.25 cho mã tài xỉu cả chặn và một hòa cho mã tài xỉu ngay trong hiệp 1 đấy còn về mã kèo góc là Newcastle sẽ chấp góc trước Everton với mức chấp là hai hòa à, và sẽ chấp một hòa góc ở ngay trong hiệp 1 còn về mã tài xỉu góc ở trận đấu này đó chính là 10 hòa cho mã tài xỉu cả trận này cùng với 5 hòa ở ngay trong hiệp 1 đó hiện tại mã tài xỉu góc như tiến thấy thì nhà cái đã đưa ra khá là cao có nghĩa là nhà cái cũng đánh giá cái khả năng ép sân của Newcastle cũng như cái khả năng phòng ngự phản công của Everton trong cái trận đấu này rất là cao đó với cái uh, uh, quyết tâm có điểm của Everton trước Newcastle đúng không anh em cũng như Newcastle sẽ thi đấu cũng rất là quyết tâm và quyết có điểm trước Everton đó nói chung thì trận cầu này à, nhà cái đã đánh giá là hai bên sẽ xảy ra rất là nhiều thẻ phạt rất là nhiều những cái pha quạt, à, phạt góc nên mới đưa ra mức là à, kèo tài xỉu góc ở trận đấu này là 10 hòa đó và cái mức ăn khá là thấp bỏ một ăn 0.79 cho mặt tài góc cả trận đó khá là cao nha anh em còn về mã tài xỉu thẻ trận đấu này đó chính 4.5 4.5 chính là đó chính là mã tài xỉu thẻ cho trận đấu này và Everton chủ nhà sẽ chấp uh, mã thẻ trước Newcastle với cái mức chấp là 0.25 Ok thì với những cái mã kèo hiện tại này thì Tiến sẽ đưa ra cho anh em những cái sự lựa chọn nó hợp lý nhất Nhưng mà trước tiên anh em hãy cùng Tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước cho anh em Sau đó chúng ta sẽ đưa ra những, sự lựa chọn mà nó tối ưu nhất để cho anh em chúng ta có thể kiếm lãi từ cái uh, việc mà xem video nhận định của Tiến qua cái uh, kênh youtube này Ok thì uh, Trước tiên nhìn vào màn hình anh em sẽ thấy được đây chính là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này. Đó chủ nhà Everton sẽ ra sân với sơ đồ 451, một cái sơ đồ thủ cũng khá là dày đặc nha anh em. Cái tiền đạo cấm cao nhất của Everton đó chính là cái thằng à, Calvert Lewin. Đó và cái à, bộ năm mà để hỗ trợ trong ngành này cũng như à, trong những cái pha phản công và hỗ trợ phòng ngự thì có được là McNay này cùng với uh, Dukure đó rồi Ruege này, Iwobi cùng với uh, Ray đấy thì riêng cái thằng tiền đạo Iwobi trong trận đấu này cũng sẽ chơi lùi sâu để hỗ trợ cho cái thằng Cavani Win luôn em và chắc chắn nếu như mà Everton chơi đôi, đôi công với Newcastle chắc chắn là sẽ không có cơ hội dành cho Everton trước Newcastle Đấy còn về đội khách Newcastle sẽ ra sân với sơ đồ dự kiến là 4-3-3 Cái bộ ba tiền đạo của Newcastle đó chính là Murphy cùng với Isaac và Jolinton Đấy thì đây cũng chỉ là những cái sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội thôi nhé anh em Đó những chuyên gia nhận định đưa ra chủ yếu cho anh em chúng ta có thể tham khảo về cái ờ, đội hình ra sân này thôi Đó chưa chắc là trước cái giờ bóng lăn à, hai bên sẽ áp dụng các cái đội hình chính thức như thế này Đó thì tiếp theo đây anh em hãy nhìn qua về cái ờ, lịch chấn thương về cái đội hình chấn thương của hai đội anh em có thể thấy là đội chủ nhà Everton đang thiếu vắng đến bốn cầu thủ ở trong cái cuộc đối đầu này đặc biệt là các cầu thủ khá là quan trọng như là Vinara nè đó rồi Coleman cùng với uh, à, Townsend đó những cầu thủ khá là quan trọng dành cho Everton nhé anh em còn về Newcastle thì dường như có được cái lực lượng mạnh nhất và không có cái sự vắng mặt đáng tiếc nào đó và đặc biệt là Newcastle cũng đã có sự quay trở lại của uh, cầu thủ à, Fabian Sa đó đội hình cực kỳ mạnh của Newcastle không thiếu vắng cầu thủ nào hết khi mà đối đầu với Everton làm khách trên sân Everton ở trận đấu đêm nay chắc chắn là một uh, uh, cái cuộc uh, đấu mà khiến cho Everton rất là khó khăn đó khi mà tiếp đón Newcastle trên sân nhà của mình đấy thì tiếp theo đây anh em nhìn qua về cái uh, uh, bảng xếp hạng tại ngoại Anh thì có thể thấy là uh, đội chủ nhà Everton thì nó đang đứng ở nhóm nguy hiểm cầm đèn đỏ với 28 điểm sau 32 vòng đấu 6 thắng 10 hòa 16 thất bại có được 24 bàn thắng và để thủng lưới 46 bàn đó hiện tại thì Everton nó đang có cùng điểm số với cái thằng Leicester nhưng nó xếp sau do kém về cái hiệu số bàn thắng đó và Everton hiện tại cũng uh, uh, đang đứng ở vị trí phải nói là cực kỳ nguy hiểm luôn anh em nhưng mà mọi cái cơ hội để trụ hạng là mùa giải năm nay hoàn toàn còn đối với Everton đó vì những đội bóng mà ship phía trước như Leicester hay là Leeds cũng lần lượt có chỉ có được 28 với 29 điểm mà thôi thậm chí là vị trí thứ 15 14 13 à, là của Bournemouth cùng với Wolves của West Ham cũng chỉ có lần lượt là 33 với 34 điểm mà thôi đó thì mọi cơ hội vẫn còn rất là sáng nếu như Everton muốn trụ hạng thành công mùa giải năm nay bắt buộc Everton phải có những cái điểm số khá là quan trọng từ cái vòng đấu thứ 33 đến 38 đúng không anh em đó đặc biệt là trong trận đấu Newcastle này đấy thì nói chung cũng ờ, rất là khó dành chơi Everton ở trận đấu này anh em vì à, vì cái thằng Newcastle này đang có phong độ phải nói rất là cao đó trên trên sân nhà đặc biệt nó chơi cực kỳ hay luôn nhưng mà ở chiến làm khách đêm nay chắc chắn cũng là sẽ một cái cuộc đấu không hề dễ dàng dành cho Everton đó à, thì ok anh em có thể xem qua thêm về cái phong độ của hai đội cùng với tiếng này đây đầu tiên là đội chủ nhà Everton thì nó có được 4 thất bại hai thắng và 4 trận hòa ở 10 chiến uh, uh, 10 trận thi đấu gần nhất tại ngoại hạng Anh một cái phong độ cũng uh, uh, không tốt không tốt cho lắm dành cho Everton nhưng cũng không đến nổi tệ anh em đó vì nó chỉ thua có 4 trận sau 10 uh, ờ, vòng thi đấu gần nhất thôi đó dù cho là cái phong độ của nó mùa giải năm nay khá là tệ đấy thì uh, còn về uh, đội khách thì sao về đội khách Newcastle thì đang trải qua cái chuỗi trận khá là tốt thì sau khi anh em đã biết ấy nó đang thể hiện mình là một đội bóng cực kỳ mạnh ở cái giai đoạn đầu mùa thì đến giữa mùa giải Newcastle dường như là bị bị chững lại đó những trận thua những trận hòa liên tiếp đã khiến cho nó phải tụt xuống vị trí thứ tư thứ năm trên bảng xếp hạng nhưng ở những vòng đấu gần đây anh em xem nè nó thắng tổng cộng đến 6 trên 7 trận thi đấu gần nhất à, tại ngoại ngành đó thắng 6 trên 7 trận thi đấu gần nhất đã giúp cho Newcastle à, vươn lên lại cái vị trí thứ ba với 59 điểm đó ship hơn cả MU nữa anh em đấy tuy nhiên thì thì ờ, hiện tại nó đã bỏ xa cái vị trí top 5 là Tottenham đến uh, 6 điểm cách biệt và thi đấu ít hơn một vòng nữa chắc chắn là một cái cơ hội để ở lại top 4 uh, đang sáng hơn khá là nhiều dành cho Newcastle Newcastle uh, đối với Tottenham cũng như Aston Villa cơ hội nó sẽ hẹp đi khi mà hai đội bóng này uh, đang bị thụt lùi khá sâu đó thì uh, anh em có thể nhìn thêm một một một điều nữa là những chiến thắng của Newcastle thường có những cái trận đấu cũng thắng khá là đậm khi mà được thi đấu uh, uh, trên sân nhà này ví dụ như cái trận thắng mới đây nhất nó đã hủy diệt cái thằng Tottenham này với tỷ số là 6-1 thì những anh em này à, những anh em nào mà có theo dõi cái trận đấu này cũng đã hiểu là chỉ cần 20 phút đầu trận thôi Newcastle nó đã hủy diệt cái thằng à, Tottenham đến 4 năm bàn thắng đó một con số khá là khủng dành cho Newcastle có một trận thắng đậm trước à, Tottenham ở cái lượt trận đi ở cái lượt trận uh, ờ, vừa rồi đó thì dường như là thắng đậm rồi Newcastle nó không muốn đá nữa anh em nếu như mà ở hiệp 2 Newcastle nó mà đá như đúng thực lực của nó thì chắc chắn một cái trận đấu hủy diệt sẽ sẽ diễn ra ờ, đối với Tottenham rồi trong cái trận đấu mới đây đó thì trước đó thì nó cũng có những trận đấu khá trận đấu khá là đậm như thắng 5-1 trước West Ham ngay chân sân sân của West Ham luôn này anh em đó rồi thắng 2-1 trước Brentford này 2-0 trước MU này hạ MU với tỷ số 2-0 này đó thắng 2-1 trước Nottingham cùng với uh, trận thắng cùng tỷ số 2-1 trước Wolves những chiến thắng đầy ấn tượng của Newcastle đó và thêm một việc nữa là nó đã bị loại khỏi cái giải đấu cúp liên đoàn Anh bởi uh, cái thằng Manchester United thì chắc chắn là uh, nó chả còn cái cái mục tiêu nào ở phía trước để uh, dưỡng sức này nọ nữa đó nói chung nó chỉ tập trung toàn lực cho uh, giải đấu ngoại hạng Anh thôi chắc chắn là mọi điều khó khăn nó sẽ đến với Everton vào cái trận đấu đêm nay đấy thì tiếp theo đây anh em có thể thấy thêm về cái phong độ sân khách lẫn sân nhà của hai đội này Đầu tiên là Everton nó đang có được hai thắng một hòa và hai thất bại ở năm trận thi đấu trên sân nhà gần nhất. Một cái phong độ cực uh, cũng cũng uh, không đến nổi tệ dành cho Everton. Đó, mang về được 7 điểm 7 điểm sau 5 vòng đấu tại uh, sân nhà thì một cái quyết định cũng khá là sáng rồi đúng không anh em. Đó. Còn về đội khách thì sao? Về đội khách Newcastle thì nó có được 3 thắng 3 thất bại ở 6 trận uh, được làm khách gần nhất trên sân của đối thủ đấy nói chung thì cái phong độ của thằng Newcastle trên sân khách cũng không tốt cho lắm đúng không anh em đó nó ở chỉ mức là là trung bình thôi đó nhưng mà những cái chiến thắng của nó cũng à, khá là ấn tượng như chiến thắng 5-1 trước West Ham này đó những trận thắng khá là đậm nhưng mà nhìn chung thì không thể trách Newcastle được vì những trận thua của nó là trận thua 0-2 trước Man City nè trước ông lớn Man City cũng như là trận thua 0-2 trước thằng MU tại cúp liên đoàn Anh đó và mới đây nhất là đáng tiếc cho nó là có một trận thua 0-3 trên sân nhà của Aston Villa thì ở trận đấu này Aston Villa thi đấu phải nói là xuất thần anh em thi đấu quá hay đó thì nói chung nhìn qua phong độ của hai đội chắc chắn là nếu cái show nó nhỉnh hơn cái thằng Everton về mọi mặt đúng không đó về cái phong độ về cái lực lượng đội hình hai đội hiện có về cái vị trí trên bảng xếp hạng nó khác một trời một vực anh em nói chung là Newcastle ở thời điểm này à, khó có thể ngăn cản được Newcastle có được một chiến thắng trước Everton đấy còn về cái lịch sử đối đầu thì anh em có thể thấy là Newcastle nó có được hai thắng một thất bại trước Everton ở ba cuộc đụng độ nhau gần nhất riêng cái trận lượt đi tại ngoại Anh mùa này thì Newcastle nó cũng hạ cái thằng Everton với tỷ số là 1-0 ngay trên sân nhà của mình đây anh em thì ở trận đấu này uh, Newcastle uh, Newcastle trên sân nhà đã chấp Everton với mức chấp là 0.75 đó với mức chấp chỉ 0.75 thôi thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái thông số kiểm soát của hai đội này đây tuy nhiên thì hai đội chỉ kiểm soát bóng là 50 50 phần trăm đó không có chênh lệch cho lắm nhưng uh, có một điều rất là đáng chú ý trong cái trận đấu này đó chính là Newcastle nó tung ra đến 16 pha dứt điểm trong đó có 4 pha gây nguy hiểm trước cầu môn đối phương mà mang về được một bàn thắng còn về Newcastle tuy cũng kiểm soát bóng đến 50 phần trăm nhưng nó chỉ tung đúng được một cái pha dứt điểm trong trận đấu anh em đó một thông số cực kỳ tệ của cái thằng Everton trong cuộc đối đầu với Newcastle luôn đấy và ở trận đấu này cũng đã xuất hiện tổng cộng đến 6 chiếc thẻ vàng này đó 6 chiếc thẻ vàng và góc thì cũng có đến 10 góc chứng tỏ là cái trận đấu này cũng đã có cái mức là về tài gốc lẫn cái tài thẻ phạt khá là cao nhé anh em ok thì quay lại với cái trận lượt về giữa cái thằng Everton với Newcastle thì à, với những gì Tiến đã phân tích đó với những gì Tiến đã phân tích cũng như cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra cái thời điểm này Tiến sẽ có các mã kèo dành cho anh em nếu như mà anh em uh, trùng máu hợp ý với Tiến thì anh em có thể đầu tư luôn nhé còn không thì anh em xem như là tham khảo thôi đó ok đầu tiên là anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã đó chính là tài ở trận đấu này đó tài à, em Newcastle à, trận đấu giữa Newcastle và Everton vào tài 2.25 cho tiến cùng với đó anh em có thể vào mạnh thêm cái mã là tài gốc cho tiến đây đó ok tiến chỉ cho anh em duy nhất là hai cái mã kèo này trong cái cuộc đối đầu đêm nay thôi vì sao vì hiện tại tiến thấy cái thằng Newcastle nó đang quyết tâm chiến thắng cho Everton Everton cũng đang nằm trong cái nhóm nguy hiểm chắc chắn nó không muốn có một cái thất bại trong Newcastle đúng không anh em trên sân nhà được cái lợi thế trên sân nhà nữa rồi vì thế uh, ờ, tiếng dự đoán trận này tuy là có bàn thắng nhưng chắc chắn là nó sẽ nằm ở cuối hiệp 1 hoặc là uh, có thể là hiệp 2 nó sẽ nổ rất là nhiều bàn thắng đó hoặc là ở cuối hiệp 1 nhưng mà trước khi mà nó có được cái bàn thắng ấy thì chắc chắn Newcastle nó sẽ chơi áp sân hoàn toàn trước Everton nó sẽ tạo cái áp lực rất là nhiều đó qua đó sẽ xảy ra rất là nhiều các cái quả phạt góc cho nên uh, trước khi có một cái bàn thắng vào lưới của một đội bóng giống như Everton hoặc Newcastle chưa biết là đội đội bóng nào có bàn thắng nhưng mà chắc chắn trước khi mà có được một bàn thắng ấy uh, trong trận đấu này thì chắc chắn nó sẽ có từ 6 đến 7 quả góc trở lên cho nên anh em có thể đầu tư mạnh vào cho tiếng cái mã kèo tài gốc trong cái cuộc đối đầu này cùng với đó là anh em có thể đầu tư thêm cái mã kèo tài 2.25 cả chặn thì đây chính là hai cái mã kèo mà tiến cho anh em trong cái cuộc đối đầu đêm nay giữa Everton và Newcastle anh em thấy hợp máu trùng ý anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại hoặc xem như là tham khảo thôi nha ok thì tiến cũng muốn chia sẻ thêm một điều nữa nhắc lại chứ phải uh, uh, anh em nên nhớ nha anh em nào ấy mà muốn có một cái trang chơi uy tín nhất tin tưởng tiến thì anh em cứ liên hệ cho tiến nếu như anh em có được cái đủ cái điều kiện thứ nhất có được số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online internet bên kia đấy thứ hai là anh em phải sử dụng quý momo chỉ cần một trong hai điều kiện đó thôi thì anh em cứ liên hệ cho tiến qua số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link dưới phần mô tả trong video ấy telegram fanpage cùng với facebook và tiktok thì đó anh em cứ trực tiếp liên hệ với bốn đường link đó hoặc là liên hệ trực tiếp qua số zalo đủ điều kiện tin tưởng tiến thì tiến sẽ giúp cho anh em cách đăng ký cách tạo tài khoản trên trang cũng như hướng dẫn cho anh em cách đặt kèo cách vào kèo đó ok chưa còn lại những anh em nào mà sợ bị lừa này nọ tốt nhất thì né ra đừng có liên hệ làm gì đó mất mất thời gian hai bên thôi tiếng không có rảnh mà để giải thích với anh em là cái trang này chơi như thế nào rồi nạp rút ra sao đâu tiếng chỉ hỗ trợ những ai mà thật sự quan tâm thật sự tin tưởng và cần với tiếng thôi ok thì uh, đó là những lời mà tiếng muốn chia sẻ với anh em còn hiện tại thì tiến cũng nói một điều đây chỉ là những mã kèo tham khảo dựa trên những cái thông số và cái đội hình dự kiến của hai đội trong cái video này đấy còn những mã kèo chuẩn hơn nếu như có gì thay đổi trước giờ bóng lăn ấy khi mà tiến nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức biết được cái lối chơi cái sơ đồ của hai đội lúc đó những mã kèo tiến đưa lên nó sẽ chuẩn hơn nhiều so với mã kèo này đấy thì ok anh em cần vào cần ờ, có trang để chơi cứ liên hệ ngay cho tiến nha thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây anh em thấy video nhận định của tiến hay hợp mã với anh em ấy anh em nhớ để lại cho tiến một cái lượt like ở trong cái video này cũng như bình luận về cái tỷ số cuối cùng trong cái cuộc đối đầu giữa Everton với Newcastle Tiến sẽ dành tặng 500k tiền mặt cho anh em nào bình luận sớm nhất nhanh nhất và chuẩn nhất bằng cái hình thức là chuyển khoản online nha Ok thì à, anh em cũng đừng có quên là ấn cái nút đăng ký theo dõi kênh Tiến Sâu Kèo cùng với kênh Tiến Bóng Đá luôn nhé anh em Đó và Tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống luôn nhé